Chúng ta chuyển vào cái phần số 1 đây. Định lý và chứng minh định lý. Trước khi đi tìm hiểu định lý hình thành từ đâu thì chúng ta sẽ vào ví dụ số 1. Các em quan sát ví dụ số 1 của thầy. Chú ý đây. Ví dụ số 1 này, xét cái phát biểu. Phát biểu đầu tiên chúng ta sẽ có này. Phát biểu A này, nếu n là một số nguyên. Nếu n là một số nguyên thì n nhân với n cộng 1 chia hết cho cho 2. Các em nghe rõ phát biểu nha. Bây giờ cùng quan sát xem đây có phải là một mệnh đề hay không? Và mệnh đề của chúng ta ở đây, nếu như là mệnh đề nha, thì đây là mệnh đề đúng hay là mệnh đề sai? Đấy, câu hỏi được đặt ra là như vậy. Bây giờ chúng ta xét nha. Phát biểu này, nếu n là một số nguyên thì n nhân với n cộng 1 chia hết cho chia hết cho 2. Đây có phải là một mệnh đề không? Có đúng không? Đấy. Vậy phần A chúng ta có này, phát biểu là một mệnh đề. Là một mệnh đề. Đây là dạng mệnh đề kéo theo đúng không? Nếu PN thì QN. Đó. Đây là một mệnh đề kéo theo. Nếu PN thì QN. Đó. Bạn nào mà không nhớ cái mệnh đề kéo theo này, các em phải xem lại cái bài học trước của thầy nha. Thì Đối với mệnh đề kéo theo này, bây giờ chúng ta sẽ xét tính đúng sai của mệnh đề này. Ok chưa? Giả sử n, n là một số nguyên. Đấy, giả sử n là số nguyên. Và cụ thể ở đây là số lẻ. Là số lẻ, số nguyên lẻ. Thì từ đây chúng ta suy ra n cộng 1 là số nguyên chẵn Đúng chưa? n cộng 1 là số nguyên chẵn vậy từ đây chúng ta suy ra đó là n nhân với n cộng 1 sẽ chia hết cho cho 2. Vì trong cái tích này nó có một số là số chẵn, có một số là số chia cho 2. Đúng chưa? Còn trường hợp n là số chẵn thì hiển nhiên rồi. n là số nguyên chẵn